năm xuân ghé thăm cành đào đã thắm nhớ năm trước ta chúc nhau năm nay giàu sang qua mùa năm mà không thấy giàu mà lại nghèo hơn xưa đùa vậy thôi à năm vừa qua anh chẳng

xuân ghé thăm cành đào đã thắm nhớ năm trước ta chúc nhau năm nay giàu sang qua mùa năm không thấy gió ngặt nghèo đơn xa đùa vậy thôi năm vừa qua ai chẳng nghèo như nhau từ thôn quê ra phố xa thành thị cũng thế xuân đã đến nhưng chẳng biết biết có thể đi về không ô đã thấy xuân đến rồi sao thế 磨算三道。 khi nỗi đau còn chẳng thể quay về mùa xuân sáng ta ngoan ta xin chúc cho nhau bình an mùa đông qua ba xa lao con có tay tay xin chào ta mưa được con nắng sẽ chiếu sang quê con đường tình yêu giờ này xuân ta đang bao khát khao quay